sách Sài Gòn dễ giao dịch hơn dễ mua bán hơn có lợi hơn khi chúng ta mua có lợi điểm gì có lợi hơn ở điểm thuế trước bạ của Sài Gòn thấp hơn thuế trước bạ của Hà Nội ờ, phong cách mua bán của người Sài Gòn cũng thoáng hơn khu vực phía Bắc nhanh hơn không kỳ kèo nhiều abcxyz cái đấy là cái chia sẻ của những người mua xe Chào anh em, mình đang ngồi trên uh, City Top 2019 hôm nay mình lại vừa thêm về thêm một chiếc xe nữa là mình à, sẽ làm clip giới thiệu anh em luôn City Top thì mình cũng làm rất là nhiều cái thôi Mai thì mình nói lại thôi không không có nói nhiều thêm về City đơn giản thôi chiếc này thì là chiếc rất là mới biển Sài Gòn uh, chạy được 9.000 km xe trong tình trạng rất tốt và mình đang chào giá với mức giá tầm 535 triệu có thương lượng nếu anh em đến xem xe rồi đấy là thông tin về chiếc xe này à, lát nữa thì mình chia sẻ thêm một chút khi mình à, lái xe và mình chạy cũng như là một số cái về cảm giác lái của một số xe city mình bán cái xe này cho một số khách hàng rồi và câu hỏi đặt ra của nhiều anh em đó là à, biển Sài Gòn à, biển Hà Nội rồi à, cái vấn đề liên quan đến cái tính an toàn của một chiếc xe và sự đảm bảo của một chiếc xe đã qua sử dụng thì mình xin giải tỏa với các anh em một số quan một số điểm như sau tại sao chúng mình nhập xe Sài Gòn bởi vì xe Sài Gòn dễ giao dịch hơn dễ mua bán hơn có lợi hơn khi chúng ta mua có lợi điểm gì có lợi hơn ở điểm thuế trước bạ của Sài Gòn thấp hơn thuế trước bạ của Hà Nội ờ, phong cách mua bán của người Sài Gòn cũng thoáng hơn khu vực phía Bắc nhanh hơn không kỳ kèo nhiều ABCX YZ cái đấy là cái chia sẻ của những người mua xe của những người khu vực phía Bắc là kinh doanh xe nhiều anh em đã biết mình không nói lại vấn đề này nữa ờ, tiếp theo đó là đâm đụng gặp nước va chạm ở đâu cũng có tình trạng đâm đụng gặp nước và va chạm ừ, Sài Gòn có Hà Nội có Đà Nẵng có có gặp nước đó, có chứ các tỉnh miền núi có có có gặp nước thế thì tại sao cứ phải nghi ngờ khi trong cái việc là uh, mang xe từ Sài Gòn ra lại ngập nước mà xe các tỉnh khác là không bị ngập nước Hà Nội có ngập nước không có ngập nước quá chứ quá ngập nước ở khác thế tại sao anh em lại sợ sợ ở điểm gì nếu sợ hãy mang xe đi kiểm tra hãy chọn các gara uy tín như gara của mình uh, các, các kênh của mình uh, mình có chứng nhận là một trong 10 showroom uh, uy tín ở trên uh, chợ tốt anh em vào kiểm tra thì sẽ thấy có thể sẽ thấy hoặc trên các diễn đàn, trên các group mình hay đề là tổng kho City Hà Nội, <laughs> tổng kho City miền Bắc. Mình chuyên City mà, mình nhập City về nhiều, mình mình chuyên về Honda mà, nhập Honda về nhiều. Anh em hãy tìm mình nhá, tìm cái từ khóa của mình tổng kho Honda City, tổng kho City lướt, rồi là tổng kho Honda, vân vân và vân vân. Đó, những từ mình hay sử dụng. Đấy là công việc của mình và mình tự tin với sản phẩm của mình. Đó, thế thôi. À, còn vấn đề về đâm đụng, đâm đụng thì anh em phải có kỹ thuật, có kinh nghiệm. Anh em hãy đến Cara check kiểm tra test đúng không ạ anh em hãy nhờ các chuyên gia test nếu sợ hãng bóc nồi với cả gara ok anh em mang ra ngoài nếu anh mang ra ngoài anh em sợ anh em hãy nhờ thợ thuê dịch vụ kiểm tra đó rất nhiều thứ có thể uh, giải quyết được vấn đề cho anh em thì anh em hãy tìm hiểu kỹ đọc kỹ một điểm nữa đó là um, chúng ta làm biển Hà Nội chuyển đổi từ biển Sài Gòn sang với chi phí rất là hợp lý thì tại sao anh em không chọn biển Sài Gòn mà cứ phải lo sợ biển Sài Gòn biển Sài Gòn chuyển sang biển Hà Nội với chi phí thấp có mấy trăm ngàn và đấy là tiền biển thôi còn tiền dịch tiền sang tên thì cũng tương đương cũng rất là vừa phải nhưng tại sao mình không chọn chọn cái xe Sài Gòn Sài Gòn được quá chứ đó là lý do mà chúng ta ờ, chúng tôi kinh doanh xe biển Sài Gòn để anh em lại giải thích cho anh em thấy là anh em không phải sợ việc vấn đề biển Sài Gòn cũng như không phải sợ vấn đề bến đâm mực nước nếu như anh em tìm hiểu kỹ và chọn đúng nơi đúng người để làm việc đấy là một số cái giải tỏa để cho anh em xem thôi mình nói ngắn gọn thì thôi mình nhắc lại về về cái Honda City này Honda City mình làm rất nhiều số và rất giới thiệu rất nhiều với anh em rồi chiếc này chạy được dưới một vạn dưới một vạn so với cả uh, đồ của Nhật như đồ của Honda đồ của Toyota uh, đồ của hãng khác nói chung thì thì dưới một vạn không là cái gì cả hầu như là chưa chạy chưa chạy hết Zoda <laughs> đấy khi mà chưa chạy hết thì nó còn mới và hầu như còn nguyên đấy là cái lợi của người mua xe đã qua sử dụng rẻ hơn nhiều so với xe mới cái thiệt của người mua xe lần đầu đó là khi họ bán lại họ bị mất nhiều tiền hơn còn người mua xe lần đầu mà mua xe cũ thì lợi hơn đấy là cái anh em nên suy nghĩ và nên mua cho mình một chiếc xe cũ nếu anh em đủ tự tin đấy nói lại bản thân mình bản thân mình đã trải qua kinh doanh và đang làm công việc này nếu mình chọn mình sẽ chọn một chiếc xe cũ mình không có nhiều tiền covid mà đang khó khăn như thế này nhiều nơi không có tiền các hãng xe cũng bị giảm giá rất là nhiều họ giảm giá rất nhiều mà họ đang khó khăn thì tại sao anh không, không mua xe cũ họ mua họ bán xe mới thì cũng ok thôi họ giảm giá nhiều cũng ok thôi nhưng xe cũ vẫn lợi hơn kiểu gì thì kiểu cũng vẫn lợi hơn nếu anh em tìm đúng xe đúng nơi đúng người rồi chiếc xe này chạy được dưới một vạn là 9 nghìn ở chân ô đô là 9810 chưa đến một vạn còn 200 cây nữa thì được một vạn bán với giá 535 triệu biển Sài Gòn nói thẳng là biển Sài Gòn đó à, làm ơn gọi mình cho mình sau theo số hotline trên màn hình nhé mình sẽ contact và mình sẽ giới thiệu xe cho các bạn. Thôi, à, ngắn gọn như vậy thôi. Mời các bạn vào xe cùng lái xe cùng mình. Xin mời. Mời anh em cùng lái xe City với mình. Mình lái rất nhiều chiếc xe City rồi, mình chuyên City mà, mình gì phải sợ đâu. Mình lái rất nhiều xe 27, 28, 29, 20. Rất nhiều xe City cả V cả top. Mình sẽ tổng hợp cho anh em cái sự khác biệt của City và top ngắn gọn trên xe luôn cũng như là cảm nhận của mình về những cái bản này Trước tiên là đời 27V thì tay lái của nó nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ. Về cái giao diện, cái giao diện của hai cái tay lái top và City nó có sự khác nhau. Có sự khác nhau cụ thể như nào anh em phải <laughs> lái mới biết được. cái màu da khác, cái chất liệu da mình thấy khác một tí rồi à, cái cảm giác, cái độ chắc chắn của hai cái tay lái cũng khác nhau một chút. Thì đấy là cái mình chia sẻ khi mình lái hai cái chiếc này. Cầm chiếc tay lái chiếc top mình thấy thích hơn là tay lái chiếc V đó thì rõ ràng mình thêm tiền mình phải có cái khác biệt chứ đúng không ạ ờ, rồi uh, bản tốt mình lái mình thấy cũng có một cái gì đó nó chắc chắn hơn nó chắc chắn hơn so với cả bản V vì mình lái bản B19 B10 ừ, rồi là B17 thì mình thấy khác so với bản top 18 top 19 um, chất liệu khác nhau nhá cảm giác là khác nhau đối với cả sedan hạng ờ, hạng A hạng B thì nó không không thể xe so được với những cái xe ờ, xe sang như xe Đức hoặc ờ, cái xe đời cao hơn xe đắt tiền hơn về cái cảm giác lái thế thì um, City nó cho một cảm giác lái vừa phải phụ nữ lái được đàn ông lái được uh, phù hợp với rất nhiều anh chị em trẻ tuổi như mình nói đã nói đâu đó đã từng nói các bạn rồi là City hướng đến tập khách hàng trẻ tuổi uh, có thu nhập uh, ổn định khá và di chuyển nhiều trong thành phố có công việc năng động cuộc sống năng động đó đấy là cái tập khách hàng của City về uh, cái hay ho của City so với các, các xe khác thì ví dụ như so Vios mình chưa lái Vios nhưng Vios mình có thể nói luôn đó là nó không có chế độ lái sport thì nó không thể trẻ trung như là City được đấy là điều hiển nhiên đây lấy chuyển số vô lăng nghịch cái này khá, là khá thích nếu như các bạn thích cảm giác lái hay ho thích cảm giác lái mạnh và thể thao thì các bạn hãy sử dụng những cái phím này khi các bạn cần mình vượt mình làm luôn nhá ví dụ mình chuyển về S mình chuyển sang Sport đây cảm giác khác không ạ tiếng máy nó đã khác rồi sau đó mình về số 3 mình về số 2 đó rất là thích luôn anh anh camera anh cũng phải gồng mình để anh <laughs> giữ cái camera không là ngã đó à, các bạn thấy tiếng máy khác không ạ lên số 3 Ý. đó hộp số thay đổi hộp số thay đổi thì vòng tua máy nó cũng thay đổi tất nhiên mình chạy như này thì uh, nó là tùy từng nơi tùy từng lúc thôi nhưng đối với anh em là có chất thể thao trong người uh, yêu cái phương tiện yêu cái loại xe mà có một cái ờ, cảm giác lái hay thì chắc chắn là City phải nằm trong cái list xe nên mua của anh em thay vì mình mua chiếc xe tàng tàng vui gọi là đều đều dù dù như là Vios tất nhiên Vios là có giá trị của nó nó là tính kinh tế ổn định độ bền vân vân và mây mây mây nhưng mà City thì khác chứ City nó phải trẻ trung hơn chứ thế thì những anh em trẻ trung hãy cân nhắc City nhá đấy chiếc xe City là một chiếc xe nên mua nên mua, nên cân nhắc. Nhất là những chiếc xe đã qua sử dụng mà chưa đến một vạn. Ngon như thế này càng nên mua. Đó. Rồi về ờ, những cái khác biệt của City và City top và City, c v thì mình ngắn, ngắn gọn đơn giản về cái điểm đó chính là loa này, loa của top nhiều hơn này, túi khí của top nhiều hơn này. Top có bệ tì tay ở hàng ghế thứ hai, bệ tì tay. Top có hàng ghế da. Tất cả ghế của da của của top của top khác so với ghế của V, ghế của V là ghế nỉ nên anh em khi mua V thường thường sẽ có cái xu hướng là lên đời ghế da lắp thêm màn hình lắp thêm nhiều một số cái khác nữa bên bên đó à, nhưng mà có một cái đặc điểm mình phải nói luôn với các anh em là uh, khi mình nhập về một số xe city cả tốt cả về thì khách hàng họ đã lên đồ cho xe rất là nhiều đấy là cái lợi khi chúng ta mua ví dụ nhá mình ví dụ luôn đó là màn hình Ztech từ 10 đến 14 triệu một cái tùy loại thế thì ờ, họ lắp lắp vào cái xe mà mình mua cái xe về mình có cái đồ xài luôn thì có vẻ, có vẻ tốt đúng không ạ rất tốt đúng không ạ họ lại lắp thêm uh, cánh gió lắp thêm vẻ che mưa lắp thêm cam hành chỉnh lắp thêm thảm vân vân thế là mình đã có sẵn đồ rồi mình dùng rồi đấy là cái lợi của việc mua một chiếc xe cũ thế tại sao anh em không cân nhắc việc mua một cái xe cũ như vậy nhỉ đúng không ạ trong khi mua một cái xe mới là các bạn vào hãng là các bạn sẽ được nhân viên tư vấn bán hàng tư vấn cho các bạn hàng chục loại các loại phụ kiện modulo, phụ kiện AB, giá tầm khoảng 100 triệu khuyến mại thẳng luôn 100 triệu nhưng thực tế giá trị của cái phụ kiện đấy nó chỉ khoảng độ 30 triệu ví dụ như vậy. Nói thế có thể nó sẽ lệch đi một vài con số nhưng mình biết được con số nó sẽ là trong cái khoảng đấy. Tức là giá trị của phụ kiện nó sẽ tụt thổi lên gấp đôi gấp ba so với thực tế. Thì các bạn mua xe mới làm gì? Các bạn lại mất thêm tiền cho phụ kiện đấy làm gì? Mà các bạn mua xe cũ là các bạn nghiễm nhiên có xe có phụ kiện đấy rồi nghiễm nhiên có phụ kiện đấy rồi và chỉ việc dùng mà thôi thế thì hãy mua xe cũ đi mua xe cũ đi và nếu lắp thêm cái gì thì ra ngoài mà lắp nếu lắp thêm à, phụ kiện trong hãng thì cũng ok thôi nhưng mà cơ bản thì họ đưa cái giá của phụ kiện cao như thế để cho mình trở nên à, cảm thấy hấp dẫn hơn mà thôi chứ thực tế cái giá phụ kiện đấy đâu đâu phải là cao nói thẳng nhá là ngay cả phụ kiện của cả hãng xe sang có thể họ cũng có thể làm ở mức độ như vậy nếu như chúng ta không biết Đấy là chia sẻ của những người hơi hơi trong nghề một tí Mình chưa phải sâu lắm đâu Xin lỗi anh em, xin lỗi các anh em là trong hãng Xin lỗi các bạn uh, service ờ, Đấy là cái mà giá trị mình muốn đem lại cho cộng đồng Và anh em mua bán Thì mình thẳng thắn như vậy Nếu động chạm với các bạn thì mình cũng xin lỗi các bạn nhé Ok, uh, số của mình hiện tại đến đây là kết thúc rồi Anh em có câu hỏi nào thì hãy comment bên dưới Xin chào và hẹn gặp lại anh em